Ở phần kiến thức của chương 1 thì các con đã được học 4 nội dung chính, ta tạm gọi là 4 chuyên đề. Ở đầu tiên thì các con được học về mối quan hệ của UI, sau đó thì các con được học về định luật ôm. Sau đó thì các con được học về uh, ngoài cái phần mà định luật ôm này ra thì các con được học thêm về phần mà sự phụ thuộc của điện trở vào các à, yếu tố của sợi dây như là kích thước và như là bản chất của vật liệu à, tiếp theo nữa thì phần thứ hai con học về được học về công và công suất rồi các con được học về định luật Joule-Lenser và phần cuối cùng cái bài học lần trước chúng ta vừa học rất thú vị đó là bài về an toàn và tiết kiệm điện năng sau đây chúng ta cùng vào phần đầu tiên tổng kết phần đầu tiên đó là phần về định luật ung và khái niệm về điện trở cũng như là liên quan ở phần về định luật ôm thì đầu tiên chúng ta được học về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế. Và các con đã được học và đã được đút rút ra đó là cường độ dòng điện thì nó tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu của sợi dây. Và từ cái này thì qua các thí nghiệm thì chúng ta rút ra được định luật ôm. Và biểu thức của định luật ôm ở đây thầy đã viết là I bằng U chia cho R. Và từ biểu thức này thì về nguyên tắc ta có thể phát biểu thành nội dung như sau. Đó là cường độ dòng điện thì nó tỷ lệ cường độ dòng điện chạy qua sợi dây dẫn